Khi mà các bạn đến với Muscle Gym Center sẽ chắc chắn phải gặp một cô nàng xinh đẹp này Đó là chân dài phòng gym Chân dài phòng gym ngày xưa là gymer và giờ à, làm à, lẫy tân cho Muscle Feel Đó, đó quay vòng đi người mẫu mò đồ đó đó đó đó Ngon lành chưa? Đúng không? Đó các bạn đến gặp được cô lễ tân xinh xắn này Hông, mông, bụng là khúc này, từ khúc này trở xuống đẹp rồi đó Còn khúc trở, trở, lên không có diện Giỡn hả? <laughs> anh vui lắm các bạn 275 bao mà đưa một cô gái uh... liễu yếu đầu tơ giờ đỡ to thiệt nghe bây giờ em này đỡ mà dám đẩy không sao không sao mà chủ phòng mà kêu tao đẩy doanh nhân streamer đồng hành cùng BVT CEO Duy Nguyễn khỏe đẹp thành công đẳng cấp hãy cầm tiền đến BVT ngay khi còn có thể BBT nâng tầm con người Việt Nam à, Xin chào các bạn Hôm nay là Duy sẽ cùng với Muscle Team Tập ở một ở phòng của Muscle Team luôn Cũng là những cái máy tập mà ngày xưa nó làm nên tên tuổi Duy Nguyễn Và những cái máy tập nó mang lại cái cảm xúc Một cái cảm xúc kỷ niệm nó ùa về Và hôm nay Duy Nguyễn cùng Muscle Muscle Field Team sẽ tập ra những máy tập đó này à, à, lùng chúa Ê, xin lỗi bạn này là việt kiều à, việt kiều à, minh lâm rồi đây là bạn trâm hot model của boss sầu tiên các bạn theo dõi nha body solid là máy um, à, Haxwatt cũng là một trong những máy ngày xưa Duy rất là thích đó nhưng mà cái Duy muốn nói là máy này Performance Plus Ở phòng tập này nó có một cái thương hiệu Performance Plus Từ hồi xưa, xưa sửa xưa xưa Mà các bạn hiểu là bây giờ á Duy Nguyễn mua cái máy Performance Plus là cái chuyện đó bình thường Mà cái thời điểm xưa đó Mà mua cái máy Performance Plus là cái chuyện nó bất thường Nó bất thường tại hồi xưa nói chung nó cũng còn nó yếu tiền về tiềm lực kinh tế mà mình bỏ tiền ra máy mà chơi mấy cái máy Plus nổi mà đâu phải một máy đâu có đóng máy luôn đó và bây giờ tập lại trên máy này cái tạ ngày xưa nè các bạn tạ 2014 á tới bây giờ á bởi vì nó là kỷ niệm không này làm BT với model model được không mấy bạn nói không BT phục vụ sắp tạ được chưa Pro Plus Mỹ Đế hai em không bao nhiêu năm mà máy nó còn trơn ngon lắm không bởi vậy nhiều khi nói với mấy em á chứ ngày xưa mà anh là người duy nhất ở việt nam mà dám chơi cái dòng này anh cũng hiểu tại sao thời điểm đó anh dám đầu tư mà công nhận với thời điểm hồi đó mà em qua bên tập cũng đâu biết mấy máy gì đâu anh đúng rồi mà dân nó không hiểu mày ơi dân nó không hiểu đối với nó những máy tập nặng những máy tập lấy hết á nó không có hiểu được cái giá trị của cái máy thế mà đau chứ đó bởi vậy sao 6 năm nhìn lại máy này khó tập lắm mấy bạn không dễ <laughs> đâu ồ đây đây đây đây đó đó <laughs> lên lên tạ khác thường chưa kỹ thuật tập không bị đảo qua đảo lại em ừ. ái mộ anh minh là ăn đêm nhưng mà múa bụng lúc này ghê lắm em chắc là vô hàng rồi ha đó nổi không cái máy này nó cũng xuất hiện trên uh, trailer rất là nhiều nha các bạn những video những năm 2015 2016 ngày xưa là chơi bài này là anh đeo đeo, giáp luôn á mỹ đế hai n nha các bạn đừng tưởng phòng 15 không có mỹ đế hai n là sai lầm đó chưa Đúng Mỹ Đế hai em tập máy này nó khác lắm em Ờ, hồi xưa đó Nó làm gì nè Nó tập gì đó, bị lao hoài à Nghĩ sao cái chốt người ta vậy mới ông thả đùng đùng banh bả <laughs> chốt người ta Nên hai cái máy này là Duy không còn không còn không còn đầu tư nữa Tại nó không, không thật sự cần thiết lắm Nó có cái dòng máy khác tốt hơn nên ờ, từ lúc mà anh mua cái này đời đầu không mà không không không có trang bị nữa hai máy này ngược trên như ngực cái dưới ngược ngang còn cái ờ, cái khung này à, nè cũng lâu lắm rồi cũng đời đầu luôn á đời đầu luôn mà giờ nó nó, nó vẫn còn tồn tại ở đây thì bây giờ thấy hình nó nó có khung mới nó nó nó nó ok hơn khung này giờ nó trở dần trở nên lạc hậu và tím chiếm diện tích nhiều quá nên ít người ta ít đầu tư cái này lắm nhiều khi đi qua nước ngoài không có khung này luôn á ngộ rồi tới cái máy tập quyền thoại này đi mấy em máy này rất nhiều cảm xúc nè anh với Vân Trinh đầu này nọ quay trên máy này cũng khá nhiều á máy này siêu phẩm tập bụng ở bên Bình Tân không có máy này các bạn ở Bình Tân có cái máy giống vậy mà máy Straterai giờ nó quất cái này Ây! Ây! À! À! À! ok tốt mười hai cái nữa một cái nữa 12 giữ lại lên từ từ từ từ từ rồi xong rút lưỡi vô đừng căng quá hai cái nữa nổi không hai cái nữa thôi đừng có nhiều quá rồi cái nữa giữ lại từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ đổi máy. rồi còn đây là cái cái này cũng là quyền thoại rồi cái này đồ chợ xiền rồi chứ cái kia chắc có banh rồi đúng không chị sao nổi nhưng mà nhưng mà nó có nguyên cái cục này nè nó nguyên cái cái cái cục này mà nó đẹp lắm nó của cái hãng nó tên là truck handle luôn nó xịn sò lắm nó gắn chung với máy mi đế ừ nó, anh nó quảng cáo máy bay đó yeah. Dạ. anh đang order nó trăm cặp mà nó hỏi mày mua chi nhiều vậy mình đâu giáo nó mình mua mình bán đúng không hàng ai biết được license nó làm sao mình nói là mua để dành mốt hư mình thay <laughs> anh xài hai dây nặng hai dây cho nó nặng hơn đúng không dạ đúng rồi hai dây nặng hơn cái máy này là máy gia đình ông ơi ở bên mỹ nó là máy gia đình xong rồi gì ghê vậy xong rồi việt nam mình á thì làm thành máy tập của phòng được cái diện tích nó nhỏ cũng được à, nặng bạc cố mà vẫn là chất mỹ đế em ha em hơn chứ máy này ôm hơn máy kia chắc luôn á công nhận lâu rồi mà vẫn chạy tốt đây là cái ghế mà mỹ đế à, middle end <laughs> này middle end thôi chứ mà hai end nó ngày xưa đó là duy mua cái máy này á mà thấy chưa không rồ đua đua là nhiều tính năng đó là hai tính năng một máy nó kêu là đua thì chắc chắn là cái này nó là hai tính năng rồi đó cái này chắc chắn là hai tính năng rồi đó đúng không một là vai sau một là ngực rồi cái kia cũng vậy cái kia là lô rô với kia là lap pull down đó hai tính năng rồi cái cục bên đây chắc chắn cũng hai tính năng luôn rồi bắp chuối với đùi với đạp đùi cục bên kia hai tính năng xiềng luôn đó nên cái tên máy đó các bạn dễ hiểu lắm nó là duo duo là hai tính năng mà ngày xưa mua cái máy này do cái tư duy người việt nam mình á đối với nước ngoài thì nó mới việt nam mình nó lạ lắm nó gặp máy nào ba mặt bốn mặt nó coi như thánh thần á nó coi như là gì ghê gớm lắm mình phải đầu tư nên đi theo tâm lý đó ngày xưa duy mua máy này mà thật sự mua cái máy này nó có tính chất bất tiện đó nha các bạn nó chơi nguyên cục nha nè mốt muốn, muốn bứng đi muốn bán đi muốn tháo gì đó chơi nguyên cục luôn đó khổ bởi vì này này đầy ấp kỷ niệm cái máy này kỷ niệm nhiều lắm mà dưới ấn tượng nhất trên máy này á là bài tập ép ngực ép ngực nó ăn tiền lắm ép ngực dưới vai sao, rồi kế đến đó thì cái này hai hai, cái này thì quyền thoại đều không có gì để nói hết á hai cái này thì cái độ dở và độ giỏi á nó không có phân biệt máy nào cũng như vậy đó nó chỉ hơn nhau rồi mình kéo êm không êm tà nặng hay nhẹ thôi đó còn tên máy này ấn tượng nhất cái này mặc dù bây giờ mình tập nhiều máy rồi nhưng mà quay lại cái máy này vẫn ấn tượng này ấn tượng và ép ngực butterfly không chỉ có cái cây này dài thôi những cái dòng máy khác vvt cái cây nó không dài nó ngủng mà nên khi mình cầm vô nó có cái gì đó nó ngầu ngầu lên hình nó có gì đó đẹp đẹp nó chỉ có cảm giác máy này mới có thôi ủa nặng hả nên các bạn tới phòng này mà bạn không tập bài này là uổng những cái bài mà nãy giờ duy tập là những bài tinh hoa và những cái bài mà cảm giác như nó nó là một cái gì đó nó làm cho duy không bao giờ quên đó thì các bạn tới bạn tập bài giống vậy ủa full cây rồi đó hả <laughs> rồi vô đi vô đi em vô một cái bài này nữ tập thích hợp lắm nha các bạn thôi thôi, thôi em, tập ngược rồi em tập vai đi cho nó khác dạ. để giới thiệu người ta máy này tập hai chức năng đúng rồi đó anh trước kia em tập như em tập không nổi rồi <laughs> bài này chỉ có một bài này nó vô vai cái vai sau là vai ở đây này nha cục này nè đó ăn miếng ăn luôn miếng lưng ở dưới nữa rồi vai nè thằng này vai rõ nè vai vai vai, vai lớn nè vai trên nè vai trước nè vai sau nè vai sau cục ở đây nè đó. thế này vô hàng tái khôn các bạn ok bốn năm sáu 7 8 Cũng còn êm lắm các bạn 9 10 11 12 ba cái nữa 13 14 Cái cuối giữ lại nha 15 ép sát giữ lại Mập thì buông ra từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ Đó, good girl 15 cái Bài đương nhiên quan trọng rồi bài này thì à, phòng gym nào cũng phải trang bị vô hết đó tại không có nó không được nãy giờ đi là toàn máy xịn sò không đó nha bạn mấy cái thằng màu trắng này nè là pro plus nó giống hệt như cái hệ mà đang xài bên à, bên bên bên Thor Stream Bình Tân quận 9 quận 12 á nó đều là Pro Plus hai n hết á tức là cái hai n không phải là mới bây giờ vừa mới đầu tư mà duy đầu tư cách đây là 4 năm 6 năm rồi ba bốn năm sáu bảy tiếp cố lên mày mày mày mày mày mày mày tập một set đều là lại kỷ niệm xưa thôi phụ nữ nó quá quan trọng cái này lắm thậm chí là đàn ông á cái máy này nó cũng cực kỳ quan trọng không có cái máy nào thay thế được và không có cách nào mà thay thế được bài tập này hết tiếp tiếp nếu mà lỡ nó nặng quá không mặn kia thôi bỏ gắng hết sức được rồi đó hợp về nhất bên này nè ba bốn năm sáu thêm hai cái nữa nếu được mười một mười hai Yeah. Trời đất ơi, qua nhức rồi này nhức nữa Máy này xin thú thật với bạn, mình rất ít tập Máy này tập vô hiếp, vô hông á Em mới tập cái này không? Rồi vô biểu diễn đi em Ở đây có mình em biểu diễn được máy đó thôi đó Này là tập mông Chút xíu cái bài, giờ là tập hông mong cho nó to cho nó tròn cho nó cao cho nó sexy lady sexy lady quá nhiều luôn chắc hai chục clip có rồi đó bài này khó tập lắm nha không có giỡn đâu các bạn nhìn máy vậy thôi vô khó tập lắm đùa đâu mấy bạn nữ mà muốn tập bài này phải luyện chừng hai ba tháng cái này nó phải nằm ở ngay ờ, ngay đây nè mới đá được dang ngang ra ờ đó đó à, em ráng giữ lại cái đi không ráng giữ lại đi lên đi lên đi nè nghe cùng bên đây nè không cái hông á chỉ có cái bài này tập mới vô thôi nghe đây nè rồi mỏi chưa rồi tập còn cái kia là cái mông cái mông là phía sau cái hông là cái bên đây nè bởi vậy một người gái mà không đẹp với mặt bikini ngon lành á thì cả hai cái đó đều phải đẹp hết chứ không cái mông không nó tụt luốt vậy à, nhìn kỳ lắm đó lên cục đây nè đó mỗi xong một chuyển qua kia mỗi xong một chuyển qua kia vô đó bên đây mình tập cơ nào có đầu mình nghĩ về nó nhìn vô nó tưởng tượng qua nó focus vô nó một cái này cách âm dở ẹt rồi mưa lớn quá bà cái này mới tôn không ờ rồi không sao mỏi được không rồi ok rồi à, cái bài này á rất là khó tập mà cái máy này cũng khá là độc đó rồi cái này dành cho những người beginner và chị em phụ nữ em muốn kéo lưng cũng được muốn chống cũng được tập mà tập free mà ok ok đó tập lên quá <laughs> lưng cục cục cục mặc áo mốt mặc áo bà lỗ để phát lưng ở đây là cục để lên cục cục cục cục <laughs> lên chuột luôn này lên chuột luôn nha mấy em thật ra phụ nữ người ta đu xà không nổi thì ta phải có những cái máy như vậy phòng nào cũng trang bị hết nó đang pha đồ đồ đồ, đồ, đồ mỹ đế dẫn đồ mỹ đế middle sao em không thả cho nó ra luôn lên tới đây rồi bước ra nè đúng không cái cúi lên tới đây nè nó đó bước ra còn à, rề về deep thì phụ nữ tập cho khỏe cũng được còn không thì không cần cũng được cái đó tùy option thôi hồi xưa lúc mà anh mới mua máy này về á người ta dành lắm lúc mà anh uh, livestream á ừ đúng rồi máy này cũng đời đầu luôn đó mấy bạn thằng này chơi máy cũng bí địch chứ không phải giỡn đâu nha like no other every day này vô mông nữa nè tất cả phụ nữ á em tập em focus vô nhất mông bụng lưng mông bụng lưng ngực bốn cái đầy đủ rồi đó tay bỏ tập khỉ gì chảy vô tay quan trọng nhất cái bụng nó dễ tích mỡ nè xử cái bụng đúng không mông không cho xuống không mông bụng lại khúc này từ khúc này cho xuống nó đẹp rồi đó còn khúc cho cho trở lên không đi diện nó giỡn thôi <laughs> anh vui lắm các bạn em chạy bộ xong nó về phải đau hai bên này mới đúng chạy bộ xong là dễ đau hai này nè ờ à, nó đau hai bên này nó là cái bài tập bụng siêu luôn á rồi xong nó đau phần này nữa nè bắp chân mặt ngoài á à, xin chào mọi người hôm nay là anh đi qua, qua phòng minh lâm chơi nó thuốc anh à, anh không có bao tay đôi chân trần trên cát đó mà đẩy mức tạ này mà không bao tay nè rồi ba beo nè này tính theo bao nha 25 bao 50 75 trăm này 15 bao nữa 115 bao bên cây 45 nữa là cộng lại là 230 230 cộng cây 45 nữa là 275 275 bao mà đưa cô gái à. <laughs> liễu yếu đầu tơ giờ đỡ tao thiệt mà nha bây giờ em này đỡ mà dám đẩy không đúng không sao mày chủ phòng mày kêu tao đẩy mà trong khi á mình nói với các bạn nữa trong quy luật về tái hình á thằng, thằng này nó lùn thì cái đương nhiên là cái lực tay nó sẽ nó sẽ mạnh hơn cái răng nó ngắn hơn cái răng nó ngắn hơn nó đẩy lợi thế hơn mình nữa nên mà bây giờ đừng có bao giờ đi giật tay với thằng lùn là một đừng bao giờ đua đẩy tạ với lùn là hai lỗ đúng không chơi trời vậy đó ui đô tạ nó cát câu đẩy sao rồi nhẹ lại đầu tiên là phải đỡ nhiệt tình vô nó cái thứ hai mình nói nhẹ nhẹ được ồ có gặp mấy em nội sĩ diện á cái đầu tiên vô đi tụi nó sung nó để cái đậm ập luôn à đó ok chưa một hai ba yeah! Yeah! nói chung cái bài này đau tay quá ba ơi cái bài đau đấy ngực đâu có tay làm vậy nè đau quá này ngực trong với tay sau ok cái đầu là đỡ người ta phải đo tạ cho người ta nha không chết nó thấy cái tay nó lùng lùng có khúc đẩy ghê không giờ đỡ tạ với tập tạ tay nè bự phải không khó biết ha tay năm dựng lên trời vô ok rồi thôi good job rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi một cái video tập luyện rất đời thường của Duy Nguyễn và tập thể Muscle Team nếu mà các bạn thích thể loại video đời thường này thì hãy like cho tập thể Muscle Team nhất là một cô người mẫu à, tương trong tương lai chân rất là dài à, cũng à, bén duyên với nghề và có tình yêu gym à, mãnh liệt phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. DBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder